Dạ, dạ, dạ, dạ. này thì đi này hơi nha. Xong xì rồi. mẹ đây bụng rồi, tám từ chua. Ừ, anh khổ bà đây à ơi. Anh chắc đã chứ Thank you người này là một mình cái ai xin sai thực tế ở dưới cái xin thôi cái người mình là đó mình trong ban vón chứ còn cũng lọc hơi <laughs> to sao cười vậy เชิญเลยเชิญเลยดิงกูบงออนดิงกูบงออนยืนเขาเชื่อละมันเตะเจียงมันใบแค่เลยน้อง tê tê hỏi mình thôi mình té nó ừ. cái đặc gì là lời cuối mà em mới dừng còn này công đạo công đạo ơi công đạo ơi không dạ. hai có trời ơi mẹ hỏi đi ha trời ơi dạ. xin nhìn xong mình mua còn nó còn chóc trắng để một lượng bót nặng ấy khi chè hao nó đây thì hao chưa mở không quan hệ à bốn người nè được cam đơn lắm đây ờ, nghiêng nghiêng lên rồi đi đi à. តាមស៊ីតិចទៀតស៊ីតាមស៊ីតាមតិចស៊ីមានឈូសពេលទៅអីមិនលេអត់ស៊ីយ៉ាងណែតិចគេសម្លាប់គេដើម្បីស្លាប់ខ្លួនឯងយើងមិនសម្លាប់ទេ understand បានអាចសម្បាទេ ti đang bị vô cái chân đi tư tí đó là nó lão đi thôi lão đi đi trời ra dạ. trời ừ sàm phim nuột đi ôm biết bằng cái ốc <laughs> chơi chơi nào đó mười mười thật